bia với khô mật tay gơ nâu mới chịu à ăn đi thôi tới không mà đi đi mới đi bia với khô mật thì ăn đi thôi chiều nay mới có bia khô mật mới chịu à em đi đi không ăn nói ngày nữa tán gãy hàng gào luôn à Sao nay tính đi chứ em chịu hết nổi vậy đó anh hai Mày im đi nhỏ ơi Đụng mẹ mày thường thường vậy này nó gọi cho tao rồi 6 giờ luôn mà chưa thấy gì nè Em yên tâm Thế nào anh cũng quằn kèo cho em lai rai chiều nay à Anh cũng ghiền cho bọn Lẹ đen hai tính lâu á Buông ra đi Mẹ mày làm đang đợi nó có nó rồi mới nó mua mồi đồ Tao giờ có tiền đâu Trời ơi nay cặt lõi gì có cốc xào nhau mẹ đi Em muốn tiêu còn chơi được mà Này Mày im đi Tao mày cứ yên tâm Tao ngồi trong công ty nó luôn rồi Nó lú mặt ra là Má này thấy... nữa đem đi đi Nhậu à Đầu tháng giờ ăn này mà Thôi Bia với khô mực Tay gơ nâu mới chịu à ăn đi thôi tao nói không mà tôi đi mới đi nó bia của mật thì ăn đi thôi chiều nay mới có bia của mật mấy triệu à em đi đi không ăn nói cái nữa tán gãy hàng gào luôn à